Trong ngày chuyển giao năm cũ qua năm mới, tín đồ Phật tử cùng với các vị sư tổ chức tụng kinh và rắc nước thơm để đưa năm cũ đón năm mới. Với mọi sự tốt lành, mời quý bà con xem đêm lễ đón giao thừa. Đêm giao thừa của người Khmer ngày đầu trên Nam Thơ Mây, tức đêm giao thừa, người Khmer đến chùa mời các sư tụng kinh để tiễn đưa ông Thiên Năm cũ, đón mừng ông Thiên Năm mới. Sáng hôm sau và các ngày kế tiếp, từ sáng đến trưa, tại chùa có lễ cúng dường cho các vị sư và làm lễ cầu siêu cho những người đã khuất vì dân, vì nước và vì sự phát triển nòi giống tổ tiên, các hoạt động diễn ra ngày trong Nam thơ mây hấp dẫn và sôi nổi. Đến chiều, bà con Phật tử rủ nhau đi chùa mang theo nhang đèn cùng một số lễ vật cần thiết khác đi đến chùa để cúng váy. Tại đây, mọi người sẽ đứng xếp theo hàng rồi đi vòng quanh chánh điện ba vòng theo chiều kim đồng hồ để làm lễ chào mừng năm mới và cũng để xem năm mới này tốt hay xấu, thuận lợi khó khăn như thế nào. Trong đêm, các vị sư tụng kinh đón mừng năm mới và nghe các vị sư thuyết pháp, còn đối với các thanh niên, nam nữ họ tập trung trong khuôn viên chùa để vui chơi và ca múa. होगा तो ट्रैकिंग आगे रात 妈妈。 ប្រស្នារាល់ជប់ឆាករបាំងសង្ហាបន្តិចទៀតយើងធ្វើវិធីដង្ហែមុនមុខគឺយើងសម្ដែងជាយ៉ាង ตาหิมาปลาหลงจะนั่งไว้ตลาไตลเช็ค trường cái công trường là còn thằng trường thằng hợp á thằng trường thằng hợp hồi nãy đã Thank